Hello, xin chào tất cả các bạn. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay chưa? Chị đang có mặt ở đây rồi, nếu như mà các bạn đã có mặt trong phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nha, được không nào? Xin chào các em và hãy giúp chị Hiên bằng cách là cho chị một uh, chia sẻ công khai về trang cá nhân hoặc là tag những người bạn của mình vào cùng xem phần fan trực tiếp này với chị nhé, được không nào? Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay chị phát sớm hơn một chút xíu. Hy vọng là bây giờ thì các bạn cũng có thể đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi. Xin chào Vân Anh, xin chào Dung, xin chào Linh, hello Thu Hằng, xin chào em. Xin chào các bạn. Gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Xin chào Hậu Trần, xin chào em. Hello Ngọc Linh. Đã có khá là nhiều bạn gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Rồi, xin chào Phạm Ngọc Linh, một bạn nữa tên là Ngọc Linh. Xin chào Hòa, xin chào em. Nào các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Trong buổi tối ngày hôm nay, chị sẽ, chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn về một trong số những thi phẩm được coi là đỉnh cao của đời thơ tố hữu, đồng thời cũng được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp, cũng đồng thời cũng được coi là đỉnh cao trong thơ ca kháng chiến chống Pháp. Có lẽ là bây giờ thì các bạn ở trên lớp các bạn cũng đã đang học tới cái trích đoạn của bài thơ này rồi đúng không nào? Các bạn ơi đã có mặt ở đây chưa ạ? Giúp chị Hiên tác những người bạn của mình này và chia sẻ phần phát trực tiếp này về trang cá nhân nhé. Được không nào? Hello, xin chào các em, xin chào các bạn. Chúng mình sẽ cùng đợi thêm một phút nữa rồi bắt đầu buổi tối ngày hôm nay ngay và luôn cùng với chị nha. Được không? Ừ, xin chào các em À mai em kiểm tra văn giữa kỳ chị ơi à Thế cố gắng ôn tập nhá Cố gắng ôn tập để đạt được kết quả tốt nha Rồi xin chào Mỹ Hạnh À có mặt rồi chị ơi, rồi chị thấy rồi, chị thấy em rồi Nào các bạn khách thì sao nhỉ? Các bạn đã khách đã có mặt ở đây chưa? Xin chào Cường, hello em Rồi xin chào Ngọc Ánh Rồi xin chào các bạn nhé À, <laughs> đang tác bạn của mình vào học đấy, đúng không? Đây là một trong số những cái thi phẩm mà chị nghĩ rằng là khá là đáng chú ý trong chương trình ngữ văn lớp 12 ở trong năm nay. Rồi, hello, xin chào, xin chào Thùy Lê, xin chào em. Nào các bạn ơi, chúng mình đã có thể bắt đầu được chưa nhỉ? Các bạn sẵn sàng chưa? Ở trên lớp thì các bạn đã học đến thi phẩm, đã học đến trích đoạn trong thi phẩm Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chưa? Xin chào Thanh Nga nhá, chị chào em. Hello Thanh Thúy, xin chào em. Rồi, xin chào Hồng Hạnh nhá, xin chào Hạnh. Nào các bạn ơi, có mặt ở đây hết chưa nhỉ? Ở trên lớp thì các bạn đã học đến trích đoạn Việt Bắc, trích trong thi phẩm Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chưa? Xin chào Vân Anh, xin chào em. À sáng nay vừa kiểm tra giữa kỳ bài Việt Bắc á <laughs> Trời ơi dám mà chị Yên phát sớm hơn một buổi nhỉ ừ, Đấy Rồi xin chào các bạn xin chào Tuyến Nào ở trên lớp các bạn đã học đến Việt Bắc chưa À dạ rồi à Ok À có một số bạn thì chưa học đến Việt Bắc học rồi hay là chưa học đến thì ngày hôm nay cũng dành thời gian để lắng nghe phần chia sẻ của chị về trích đoạn Việt Bắc trong tác phẩm cùng tên của nhà thơ Tố Hữu nhé. Và hy vọng rằng là phần chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn yêu thích hơn bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu nha. À lớp em đang học à? À có khá là nhiều bạn thì chưa học đến. Rồi, ok. Chúng mình sẽ đợi 200 bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé 200 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu phần phát trực tiếp hôm nay Thế nên là hãy giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này về trang cá nhân Hoặc là vào các group Hoặc là tag những người bạn của mình vào phần phát trực tiếp này nha À mai em kiểm tra 15 phút bài Việt Bắc à À thế à À em học qua đất nước rồi À đã học qua trích đoạn đất nước khi trong trường ca mặt đường khát vọng rồi à À hello Cảnh nhá Xin chào em bởi vì Facebook của em ấn tượng quá nên nhìn cái là chị nhớ ngay À học đến trích đoạn đất nước rồi ạ à. Ok <laughs> văn lớp mấy vậy ạ? À? Đây là văn lớp 12 em nhá. À em đang học đến Việt Bắc rồi. Lớp em học đến đất nước rồi à? <laughs> rồi ok nhá. Chi đoạn đất nước chi trong trường ca mặt đường khát vọng cũng là một cái văn bản rất là đáng chú ý, cực kỳ là hay đúng không? À lớp em còn chưa học tuyên ngôn à? Chào chị, mai em lên thuyết trình. Thuyết trình gì hả à, Cảnh? Thuyết trình gì hả à, em? Rồi, à một số bạn thì đang bình luận ở đây là em chưa học đến. Nào tắt những người bạn của mình nhá, sắp được 200 bạn rồi, 190 rồi các em. Giúp chị tag những người bạn của mình vào xem phần phát trực tiếp này nhá Được không? Nào hãy nhiệt tình lên một chút xíu nào Bây giờ cũng là cái giai đoạn mà chúng mình phải đi nhanh hơn một chút rồi Chứ chúng mình không thể nào mà cứ chậm chạp mãi được đúng không nào À mai em học đoạn 2 à Ok nha Rồi đồng ý 200 bạn rồi Chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến Trong nền văn học Việt Nam hiện đại Đặc biệt là thơ ca kháng chiến có một nhà thơ đã từng viết trong những phần thơ của mình như thế này. Như buổi đầu hò hẹn say mê, anh nắm tay em sôi nổi vụng về Mà nói vậy trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đàng phần nhiều Phần cho thơ và phần để em yêu Nhà thơ ấy cũng đã từng đưa ra quan niệm về việc viết thơ của mình Thơ là tiếng nói đồng ý, đồng tình Thơ là tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình và gắn cả cuộc đời của mình với cuộc đời cách mạng. Không ai khác chính là nhà thơ Tô Hữu. Nhà thơ Tô Hữu là nhà thơ đã viết về đất nước, về nhân dân của mình như cách mà ông viết về người đàn bà mình yêu được không ạ? Các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu một số thông tin về nhà thơ Tố Hữu các bạn nhé. Vẫn là cái cuốn sổ tay văn học quen thuộc đồng hành cùng với chị trong các buổi hướng dẫn cho các bạn về phần kiến thức này. Nào, bây giờ chúng mình cùng mở ra về Việt Bắc nhé, được không ạ? Đây chúng ta sẽ có về Việt Bắc ạ. Đợi chị một chút. Chúng ta có về Việt Bắc ở đây ạ. Được không nào? Đây, Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Được không ạ? À? Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Trước đó thì có lẽ các bạn cũng đã biết tới nhà thơ tố hữu qua những cái tác phẩm mà chúng mình đã được học từ chương trình cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3. Đó là gì nhở? À đó là một bài thơ vô cùng thân quen. Chú bé luất chuất cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt cái đầu nghênh nghênh, ca lô đội lệch mồm huýt sáo vang như con chim chích nhảy trên đường vàng. Hay là những vần thơ Emily con đi cùng cha sau con lớn con lạc đường gì ạ? À con thuộc đường kẻo lạc Nhớ không ạ? À? Rồi thì những bài thơ ví dụ như là khi con tu hú này Rất nhiều những bài thơ của nhà thơ Tô Hữu mà chúng mình đã được học đúng không ạ? À? Hay là một cái tiếng thơ rất là chân thành Đã được Tô Hữu viết để bày tỏ về cái sự trân trọng, niềm kính yêu Cũng như là niềm thương tiếc trước sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh Suốt mấy hôm giày đau tiễn đưa, đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa, chiều nay con chảy về thăm bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa. Con lại lần theo lối sỏi quen, đứng lên thang gác đứng nhìn lên, chuông ngôi chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn. Rất nhiều những vần thơ mà chúng mình đã được học nhà thơ của những năm tháng ấy, hình ảnh của một người nghệ sĩ, của một thanh niên trí thức lúc bấy giờ. Một con người mà đã có được cái ý chí, có được một cái sự giác ngộ từ rất là sớm. Và năm 1948 ờ, chúng ta thấy rằng là gì ạ? À chúng ta thấy rằng là vào cái thời điểm mà lúc bấy giờ có rất là nhiều những nhà thơ trong phong trào thơ mới đang lạc đường. Có nghĩa là bản thân họ đang kiếm tìm những cái hướng đi cho riêng mình để rồi phải thốt lên rằng bâng quâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Thì chúng ta thấy rằng năm 1938 Nhà thơ Tô Hữu đã cất lên một tiếng thơ vô cùng chân thành để bày tỏ cái niềm vui, niềm hân hoan của mình khi tiếp nhận ánh sáng của lý tưởng cách mạng. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Đó là một số nét, một số những cái đoạn thơ quen thuộc của nhà thơ Tô Hữu mà chị nhắc lại cùng với các bạn để các bạn có thể gì ạ? À? à để các bạn có thể quay trở về những cái ký ức trước đó chúng ta đã có những vần thơ nào được tiếp nhận những vần thơ nào của nhà thơ Tô Hữu rồi còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại học về một văn bản bao giờ cũng thế trước tiên chúng mình sẽ phải đi tìm hiểu thông tin về tác giả đó trước được không ạ thì chị sẽ chị sẽ có một số những cái từ khóa như sau các bạn ơi, những vần thơ mà chị vừa đề cập với các bạn, các bạn có thấy quen thuộc không ạ? Và các bạn có nhớ những vần thơ đấy không? Có một cái thói quen không được tốt lắm của chị đấy là chị rất là ít khi kiểu tương tác với các bạn trong lúc mà chị đã bắt đầu giảng rồi ấy. Thế nên là các em hết sức thông cảm cho chị nhá. Có câu hỏi gì thì các bạn cứ chủ động để lại ở đây. Một lát nữa sau khi mà chị uh, giảng xong rồi, tức là qua một cái phần nội dung kiến thức nào đó rồi thì chị sẽ kéo lên để xem các câu hỏi của các em nha. Được không nào? Thông cảm cho chị. Có hai cái mà chị Yên thấy rằng là mình cũng phải cần thay đổi, một là nói nhanh, hai là uh, đôi khi là kiểu bị bị cuốn đi và quên mất là các bạn đang đang hỏi gì ấy đấy kiểu thế <laughs> được không ạ à có ạ ok những vần thơ vô cùng quen thuộc đúng không nào rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với thông tin về nhà thơ Tố Hữu qua các từ khóa được đề cập ở trong bảng từ khóa này nhé. Được không nào? Ý đầu tiên, khi nói về nhà thơ Tố Hữu chắc chắn chúng mình sẽ phải nhắc đến cụm từ đó chính là Nhà thơ tố hữu là gì ạ? À, là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Được không ạ? Là một nhà thơ chiến sĩ vô cùng tiêu biểu. Chúng ta thấy rằng chặng đường thơ song hành cùng với chặng đường cách mạng. Để minh chứng cho điều này thì các bạn sẽ thấy rằng những tập thơ ra đời của nhà thơ Tố Hữu đều gắn với gì ạ? Trước khi giác ngộ cách mạng này, giác ngộ cách mạng này trong kháng chiến chống Pháp này, trong kháng chiến chống Mỹ này, rồi thì độc lập này ở mỗi thời, rồi thì gì ạ? Giải giải phóng miền Nam thống nhất đất nước này. Trong bất cứ thời điểm nào thì Tố Hữu cũng cho ra đời những cái tác phẩm thơ, những cái tập thơ gắn với gì ạ? Gắn với chặng đường cách mạng. Ok chưa ạ? Nói về phong cách thơ của nhà thơ Tố Hữu thì giống như chị nói đấy ạ. Khi mà bắt đầu chị mở đầu cho cái bài giảng ngày hôm nay, cho cái phần hướng dẫn ngày hôm nay thì chị có nói với các bạn rằng là một trong những cái đặc điểm của thơ Tố Hữu đó là Tố Hữu viết thơ ấy mà viết về quê hương, viết về đất nước nhưng mà lại giống như cái lời thù thì tâm tình viết cho người đàn bà mình yêu. Tôi hữu đã từng bộc bạch rằng Anh nắm tay em sôi nổi vụng về Mà nói vậy trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đảng phần nhiều Phần cho thơ và phần để em yêu Em xấu hổ thế cũng nhiều anh nhỉ được không ạ? Có thể thấy rằng là viết về quê hương, viết về đất nước nhưng mà lại như là viết như là tâm tình dành cho người đàn bà mình yêu. Được không ạ? À? Quan niệm thơ của nhà thơ Tố Hữu Viết thơ phải xứng đáng là người chiến sĩ sung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng Và chúng ta thấy rằng là ngoài vai trò là một nhà thơ ấy Thì Tố Hữu cũng là một nhà chính trị tài ba nữa Đây là một số những cái thông tin đáng chú ý về nhà thơ Tố Hữu Mà các bạn chúng ta cần phải ghi nhớ giúp cho chị nha Hãy nhớ rằng đây là những cái thông tin cơ bản về nhà thơ Tố Hữu Và cũng rất quan trọng các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị nhé còn nhớ, Tố Hữu cũng đã từng viết những cái phần thơ, giống như là những phần thơ tổng kết cho cuộc đời của mình rằng Tạm biệt đời ta yêu quý nhất, còn mấy vần thơ một nắm cho Cho gửi bạn đường cho bón đất Sống thơ gửi bạn đường cho bón đất Sống là cho Chết cũng là cho Có thể thấy rằng là bốn câu thơ ấy Giống như là một cái lời tổng kết Về cuộc đời của nhà thơ tổ Hữu Trong cái sự nghiệp cách mạng của mình Cũng như là trong sự nghiệp cầm bút và viết thơ của mình được không ạ? Và đây chị có một cái phần nói về nhà thơ tố hữu Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau sử dụng một cái đoạn văn để khái quát lại những cái thông tin cơ bản nhất về nhà thơ tố hữu nhé Và các em ơi, hãy chú ý là chúng mình học đến đâu thì chúng mình sẽ ghi nhớ đến đó luôn giúp cho chị nha Được không nào? Bây giờ thì bắt đầu nhé Trong nền văn học Việt Nam hiện đại Nhà thơ Tố Hữu được biết đến với hình ảnh của một người nghệ sĩ được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Chặng đường thơ của ông song hành cùng với chặng đường cách mạng. Và khi viết thơ thì phong cách thơ của người nghệ sĩ này gắn với cụm từ trữ tình chính trị là viết về những vấn đề trọng đại của đất nước, của quốc gia dân tộc nhưng lại bằng một giọng thơ thủ thỉ tâm tình quan niệm về thơ của nhà thơ Tố Hữu. Tố Hữu cho rằng viết thơ phải xứng đáng là người chiến sĩ sung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng và bên cạnh vai trò là một nhà thơ, ông còn là một nhà chính trị tài ba. Có thể thấy rằng sự nghiệp viết thơ của người nghệ sĩ này cũng như cuộc đời của ông đã được ông gói chọn trong những vần thơ của mình. Tạm biệt đời ta yêu quý nhất còn mấy phần thơ một nắm cho Thơ gửi bạn đường cho bón đất Sống là cho, chết cũng là cho Được không ạ? À? Nhá Ok chưa nào? Các bạn ơi, được không nào? Ổn không ạ? À? <laughs> Ổn không ạ? À? Ổn không nào? Các bạn ơi, có nhớ được không? Có nhớ được tất cả những cái gì mà chị vừa cung cấp không? À, nếu như mà không nhớ được và muốn học kỹ hơn nữa thì các em có thể tham khảo khóa học kiến thức nền của chị nhá. Hoặc là các bạn cũng có thể tham khảo một cái khóa học rất là hot hit vào tháng 11 này. Đó chính là gì ạ? Đó chính là khóa học cốt, khóa học chuyên về luyện viết nghị luận văn học. Đây là một khóa học siêu xịn sò luôn và năm nay đã là năm thứ ba khóa học này diễn ra rồi. Thế nên là nếu như mà được thì các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về khóa học này nhá. Được không ạ? À? Hay quá chị ơi à <laughs> Nhớ ạ, à, ok, tốt, nhớ là tốt nhá Chị rất hy vọng có thể được gặp các bạn trong khóa cốt Để chúng mình có thể viết được những bài viết phân tích này Thật là hay các bạn nhá được không nào? Rồi, bây giờ thì à, chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần thông tin tiếp theo Được không ạ? À? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần thông tin tiếp theo về tác phẩm này nhé Chúng mình sẽ có Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Việt Bắc Bài thơ này được sáng tác vào tháng 10 năm 1954. Được không ạ? Hãy nhớ giúp cho chị cái mốc thời gian này nhé. Đó là tháng 10 năm 1954. Ngay sau khi cuộc kháng chiến thực dân Pháp vừa kết thúc thắng lợi. Các bạn ơi, không biết là các bạn có biết một cái bài thơ rất là hay của nhà thơ Tố Hữu viết về một cái chiến thắng mà chúng ta thấy rằng đây là một cái chiến thắng mà đã chấm dứt cái cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta. Tin về nửa đêm hòa tốc hòa tốc, ngựa bay lên dốc đuốc sáng đuốc chạy sáng rừng, chuông reo tin mừng loa kêu từng cửa, làng bản đỏ đèn đỏ lửa hoan hô chiến sĩ Điện Biên, hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp, xét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp, vinh quang tổ quốc chúng ta, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vinh quang Hồ Chí Minh cha của chúng ta ngàn năm sống mãi, quyết chiến quyết thắng cờ đỏ sao vàng vĩ đại, kháng chiến ba nghìn ngày không đêm nào vui bằng đêm nay, đêm lịch sử Điện Biên sáng sáng rực trên đất nước như huân chương trên ngực, dân tộc ta anh hùng, điện biên vời vợi nghìn trùng, mà lòng biển nhịp cùng, mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta. Đêm nay bè bạn gần xa, tin về chắc cũng chan hòa chung vui. Các bạn ơi, nào các bạn ơi, các bạn có biết bài thơ đấy không ạ? À, đó chính là bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của tác giả Tổ Hữu. Và chúng ta hãy ghi nhớ giúp cho chị rằng là cái bài thơ Việt Bắc này là một cái bài thơ cũng gắn chặt sau cái chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu đó. Được không ạ? À? Hãy lưu ý giúp chị nhé Thì chúng ta sẽ nhớ theo những cái mốc thời gian cụ thể ở đây Được không nào? Chúng ta thấy rằng tháng 5 năm 1954 Ta đã giành thắng lợi trên chiến trường Điện Biên Phủ trong chiến dịch Điện Biên Phủ Tháng 7 năm 1954 Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết Và vào tháng 10 năm 1954 Cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ đã rời chiến khu Việt Bắc Để trở về thủ đô Hà Nội Đây là sự kiện trọng đại của nhân dân Mang gì ạ? À? à đây là sự kiện chính trị thời đại quan trọng và Tố Hữu nhân cái sự kiện chính trị lịch sử quan trọng ấy đã viết bài thơ để nói về cuộc chia ly giữa người đi và kẻ ở thì ở đây chúng ta sẽ ghi nhớ giúp chị này người đi và kẻ ở đây sẽ được nhìn nhận dưới hai góc độ góc độ thứ nhất người đi ở đây là gì ạ là cán bộ cách mạng được không ạ? Là cán bộ cách mạng Còn kẻ ở ở đây là đồng bào Việt Bắc Chúng ta vẫn thường tìm hiểu theo cái hướng này Thế nhưng cũng có một cái hướng tìm hiểu nữa Ở đây chúng ta thấy rằng người đi vẫn là cán bộ cách mạng Nhưng kẻ ở ở đây chính là cán bộ cách mạng chia tay Với phần đời của mình gắn liền cùng Việt Bắc được không ạ? À? Chia tay phần đời gắn liền với Việt Bắc. Đây là hai cái ý hiểu mà các bạn có thể hiểu về người đi và kẻ ở, hai nhân vật người đi và kẻ ở ở trong bài thơ này nhá. Hãy lưu ý giúp cho chị, được không ạ? À? Rồi các bạn ơi, những ý đấy các bạn có hiểu không nhỉ? Những ý đấy các bạn có hiểu không nhỉ? Nào, các bạn có hiểu không? Và trong khuôn khổ của buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu về 8 câu thơ đầu trong cái trích đoạn Việt Bắc mà chúng mình được học này. Được không ạ? Các bạn ơi, ở trên lớp nếu như bạn nào đã học 8 câu thơ này rồi Thì hãy chúng mình sẽ cùng nhau trao đổi ở đây Bạn nào chưa học thì chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe để có thêm cái phần kiến thức uh, chuẩn bị tốt hơn cho bài học sắp tới ở trên lớp nhá. Được không nào? Ok chưa ạ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu 8 câu thơ đầu. Ở đây là khúc hát chia ly giữa người đi kẻ ở. Được không ạ? Chúng ta có khúc hát chia ly giữa người đi kẻ ở và bố cục chị lựa chọn sẽ là 44 các em nhé. Các bạn ơi đang bị lag à? Chị thấy bạn đại bạn ấy bảo là chị ơi đang bị lag quá. Các bạn xem có ổn không? Tại vì chị vẫn thấy ở đây mọi thứ nó đang rất là ok Các bạn à, giải đáp giúp chị một chút nhá Là các bạn có thấy ổn không ạ? À hiện tại thì chị có bán đầu sách này nhá Em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá Để tìm hiểu thêm nhá Nếu phù hợp thì mình có thể mua Được không nào? Rồi Các bạn ơi các bạn có thấy bị lag không ạ? Cho chị biết nha Tại vì chị sợ là là bị lag ấy Các bạn không nghe được ấy Em chả nghe thấy gì cả Trời ơi là trời Thật à Đây ổn mà Như Quỳnh bảo chị là ổn đây Mấy đứa Như Quỳnh bảo chị là ổn đây <laughs> À ổn đúng không Thanh Nhàn cũng bảo chị là ổn đây Rồi Thu Thảo cũng bảo là ổn đây Vậy là không phải là do phía chị rồi Đúng không không phải là do phía chị rồi mà là do phía của các bạn rồi các bạn sẽ tự chủ động xem lại à, cái phần wifi mạng của nhà mình wifi của nhà mình xem sao nhá để bây giờ chúng mình sẽ cùng quay lại này ở trên chị đang nói với các bạn rằng là chúng mình sẽ cùng với nhau À chúng mình sẽ cùng với nhau chia cái bố cục của 8 câu thơ này Sẽ là 44 Được không ạ? Chúng ta sẽ chia ở đây là 44 Thì ở đây chị có 4 câu thơ đầu tiên mình về mình có nhớ ta 15 năm ấy thiết tha mặn nồng Mình về mình có nhớ không Nhìn cây nhớ núi Nhìn sông nhớ nguồn Tiếng ai tha thiết bên cồn Bông khuâng trong dạ bồn chồn bước đi Áo chàm đưa buổi phân ly Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay Đây là 8 câu thơ trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tổ Hữu được không ạ? À? Chị đã chia bố cục thành 4 4 rồi Và bốn câu thơ đầu tiên của chúng mình Sẽ là lời của người ở lại các bạn nhé Chúng mình đã cùng nói với nhau rồi Lời của người ở lại ở đây Đó chính là lời của đồng bào Việt Bắc Được không nào? Lời của đồng bào Việt Bắc Có thể thấy rằng là Trong cuộc sống của chúng ta thì vòng tròn gặp gỡ rồi chia xa là một vòng tròn mà chúng ta không thể nào thay đổi nó được đúng không ạ chúng ta không thể nào thay đổi nó được có lẽ cũng chính vì như thế nên trong cái giây phút chia xa ấy thì thường là con người ta sẽ có trong mình những cái rung cảm rất là đặc biệt đưa người ta không đưa qua sông sao có tiếng sóng ở trong lòng Bóng chiều không thắm không vàng vọt Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong Phút chia tay, phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình Lời chưa nói thì bàn tay đã nói Mình đi rồi, hơi ấm còn ở lại Còn bồi hồi trong những ngón tay ta và cụ thể ở đây thì chúng mình cũng có một cái buổi chia ly Không phải là một cái buổi chia ly giống như trong những vần thơ của Phan Thị Thanh Nhàn Rằng là gì nhở? À hương bưởi thơm cho lòng bối rối đúng không ạ? À? Đó là hình ảnh của cô gái chỉ dám gửi cái chiếc khăn tay của mình hương bưởi cho ngày mai cho người bên ấy ngày mai đi xa. Cũng không phải là một cái cuộc chia ly đầy quyến luyến và bịn rịn của đôi lứa uyên ương đúng không ạ? Trong cái khoảnh khắc mà Kim Trọng và Thúy Kiều uh, trong cái buổi gặp gỡ trong cái buổi du xuân đầu năm sau đó ra về đúng không ạ? Ở đây chúng ta có một cái cuộc chia ly. Đây là cuộc chia ly giữa mình và ta, một tiếng gọi thân thương như thế. Được không ạ? À? Một tiếng gọi thân thương như thế mà bây giờ lại được đặt để vào trong cuộc chia ly mang tầm vóc chính trị Đó là cuộc chia ly giữa cán bộ cách mạng và nhân dân Việt Bắc được không ạ? À? Bốn câu thơ đầu tiên là bốn câu thơ của người ở lại, bốn câu thơ của đồng bào Việt Bắc như thế này Mình về mình có nhớ ta 15 năm ấy thiết tha mặn nồng Chúng ta thấy rằng là cách xưng hô mình và ta đây là cách xưng hô thường gặp trong ca dao Đã được uh, nhà thơ Tố Hữu sử dụng trong tác phẩm của mình Với một cái cách gọi rất là thân thương và chiều mến Mình và ta là cách xưng hô mà chúng ta thường gặp ở trong ca dao, trong dân ca khi nói về tình cảm của đôi lứa uyên ương, tức là một cái tình cảm rất là keo sơn, rất là bền chặt, rất là thân thiết đúng không ạ? Và chúng ta có thể hiểu mình ở đây đó chính là những người cán bộ cách mạng. Còn ta ở đây chính là đồng bào Việt Bắc, là nhân dân Việt Bắc. Câu thơ này có kết cấu như sau này. Mình về mình có nhớ ta từ về ở đây giống như là cái điểm rơi thấp nhất của câu thơ ấy và cho chúng ta một cái cảm xúc đó chính là giống như là một cái khoảng hụt hẫng đã được để lại ở trong câu thơ này. Đây là một cái câu hỏi tu từ ạ và là một cái câu hỏi tu từ trực tiếp hỏi về tình cảm của những người trở về Hà Nội thân thương, đúng không ạ? Mình về với Hà Nội rồi, liệu rằng mình có nhớ ta hay không? Những người cán bộ cách mạng về Hà Nội rồi liệu rằng có nhớ nhân dân Việt Bắc, đồng bào Việt Bắc hay không? Và tiếp tục khoảng thời gian 15 năm đã được nhắc lại ở đây ạ. À. 15 năm ấy một cái từ khiến cho cái khoảng thời gian này dường như là được cá nhân hóa. Không chỉ là 15 năm của riêng đồng bào Việt Bắc, mà đây là 15 năm của chúng ta, của cán bộ cách mạng, của nhân dân Việt Bắc đã gắn bó với nhau. Được không ạ? À? Và sử dụng những cái tính từ thiết tha mặn nồng Đây là những cái cụm từ mà nếu như chúng mình để ý một chút Các bạn sẽ thấy thường nó sẽ được chỉ về cái mức độ tình cảm của đôi lứa uyên ương đúng không ạ? Thế nhưng mà lại được sử dụng ở đây để nói về tình cảm của cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc. Từ đó chúng ta có thể nhìn nhận thấy rằng đây là một cái tình cảm vô cùng thắm thiết, vô cùng bền chặt, vô cùng keo sơn, gần gũi đúng không ạ? Thân thương, đó là tình cảm của những người cán bộ cách mạng và tình cảm của đồng bào Việt Bắc đã gắn trong 15 năm ấy. Được không nào? Và đây chúng ta có ở đây ạ, tiếp tục mình về được không nào? Đây là chị phân tích riêng từng câu một này. Đây là phân tích riêng từng câu một này. Rồi, mình về mình có nhớ không? Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Lại tiếp tục là một câu hỏi tu từ. Vẫn là cách xưng hô ấy á Cách xưng hô xuyên suốt trong bài thơ này Xưng hô mình và ta mình về mình có nhớ không? Một cái câu hỏi gợi mở Nhớ về gì đây ạ? À? Nhìn cây nhớ núi Đây là nỗi nhớ về thiên nhiên Được không ạ? À? Và nhìn sông nhớ nguồn Khiến cho chúng ta liên tưởng tới cái đạo lý uống nước nhớ nguồn Và đây cũng là câu thơ nhắc nhớ về cội nguồn của ân tình Việt Bắc Được không ạ? À? cội nguồn của ân tình Việt Bắc. Lại những ngày đi vắt với sương, ngô bung sôi nhạt nước lưng bương, đêm mưa rình giặc tai thao thức, mùa lại mùa qua, rét nhức xương. Có biết bao nhiêu những cái kỷ niệm đã trải qua bên đồng bào Việt Bắc, bên nhân dân Việt Bắc. Có biết bao những kỷ niệm đã đi qua nơi thiên nhiên Việt Bắc được không ạ? À? Và có lẽ chính những cái nét đẹp ấy, những cái nét ấy đã trở thành những nét hằn không thể phai mờ trong tâm trí, trong trái tim của những người cán bộ cách mạng khi rời khỏi Việt Bắc. Bốn câu thơ này là bốn câu thơ gửi gắm biết bao nhiêu những cái xúc cảm của người ở lại. Bao giờ cũng thế, trong một cái buổi chia ly thì những người ở lại thường sẽ là những người mang cái cảm xúc hụt hẫng và buồn nhiều hơn. Còn những người ra đi thì dẫu rằng họ có mang cái sự nuối tiếc và cái sự gọi gì ạ, mang cái sự nuối tiếc ở trong mình thì phía trước họ vẫn là những điều mới mẻ. Phía trước họ vẫn là những điều háo hức. Thế nên chúng ta có thể thấy rằng rằng là dường như bốn câu thơ này là bốn cái câu thơ mà khiến cho cái đoạn thơ trùng lại một chút để chúng ta thấy được gì nhở à để chúng ta thấy được rằng là đây là cái lời tâm tình cũng chính là cái lời gửi gắm cái tình cảm của người ở lại dành cho người ra đi vừa là lời ướm hỏi nhưng cũng chính là lời khẳng định về tình cảm của nhân dân Việt Bắc sẽ luôn luôn nhớ cán bộ cách mạng được không ạ? Ok chưa nào? Hãy lưu ý giúp chị nhé. Tiếp tục, chúng mình có bốn câu thơ tiếp là tiếng lòng của người ra đi, cụ thể như sau. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. À, đại từ phiếm chỉ ai ở đây đã vang lên một cách thẳng thốt và bồi hồi. Thật ra vẫn là một cái câu hỏi tu từ là tiếng ai, nhưng mà chúng ta đều hiểu rằng đó là một cái lời đáp trả của người ra đi với người ở lại. Tiếng ai ở đây có thể được hiểu chính là tiếng của những người ở lại, là tiếng của nhân dân Việt Bắc. Trước những xoay vần của cuộc đời, con người ta luôn mang trong mình những cái trạng thái tâm lý vô cùng phức tạp. Và có lẽ cũng chính vì cái trạng thái tâm lý vô cùng phức tạp đó Thế nên mới có một cái phép đảo được sử dụng ở đây ạ à. Trong dạ bâng khuâng, bước đi bồn chồn được không nào? Về đây, về đến đây rồi Hà Nội ơi, người đi kháng chiến 8 năm trời, hôm nay về đây, hôm nay về lại đây Hà Nội, giàn giụa vui lên ướt mắt cười. Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết trong bài thơ lại về như thế á, được không nào? Và chúng ta thấy rằng là cái cảm xúc mà nhà thơ Tố Hữu thể hiện trong cái câu thơ bâng quâng trong dạ bồn chồn bước đi đó là gì nhỉ? Đó là cụm từ bâng khuâng, đó là bồn chồn. Bâng khuâng là cái cảm giác vừa vui, vừa buồn, vừa hào hứng, vừa phấp phỏng những tiếc nuối, âu lo. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái cái bước đi của những cái người cách mạng ở trong cái khoảnh khắc này dường như là cứ đi được một vài bước lại dừng lại, ngoái lại, nhìn về những con người Việt Bắc, nhìn về thiên nhiên Việt Bắc nơi đây. À được không nào? Nhá, hãy lưu ý giúp chị này, chúng ta thấy rằng là Họ có quyền tự hào chứ Có quyền tự hào vì chúng ta đã giành được chiến thắng Và bây giờ những người cán bộ phải trở về Hà Nội để tiếp quản thủ đô Thế nhưng trong họ cũng mang một cái niềm day dứt và tiếc nuối Bởi vì những năm tháng gắn liền với thiên nhiên Việt Bắc Với con người Việt Bắc đã để lại trong họ biết bao nhiêu những tình cảm thương mến Thế nên mới có cái cảm giác là bâng khuâng và bồn chồn được không ạ? Để rồi áo chàm đưa buổi phân ly Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay Các bạn có thể thấy rằng là cái cụm từ áo chàm này Là một cái biện pháp tu từ hoán dụ đã được sử dụng ở đây muốn nói về đồng bào Việt Bắc Thế nhưng cái màu chàm được gợi tả trong câu thơ này Cũng là một cái màu của sự bền bỉ Đó là màu của gì ạ? À? à của nghĩa tình được không nào? Mỗi màu sắc thì lại thể hiện một cái một cái gì ạ? Mỗi màu sắc thì lại thể hiện một cái ý nghĩa rất là riêng. Nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì sau này nếu như các bạn đã từng đọc ở trong sách giáo khoa chương trình ngữ văn lớp 12 rồi thì các bạn cũng sẽ biết là chúng mình sẽ được học một cái bài thơ mang tên là Đàn guitar của Lorca. Trong bài thơ đó thì nhà thơ Thanh Thảo có viết như thế này: Tiếng guitar nâu bầu trời cô gái ấy Tiếng guitar lá xanh biết mấy Tiếng guitar tròn bọt nước vỡ tan Tiếng guitar dòng dòng máu chảy Tiếng guitar nâu Tiếng guitar thể hiện cho màu đất của xứ sở Andalusia xinh đẹp Được không ạ? À? Đó là quê hương của Federico Garcia Lorca đó là màu nâu của đôi mắt người yêu Nàng Anna Maria đã từng gì ạ đưa ra một cái lời thề rằng à, Đưa ra một cái lời với Lorca rằng là kết hôn với anh thì chẳng khác nào là kết hôn với gió Thế nhưng sau này khi mà Lorca bị bọn phát xít độc tài Franco à, bắt này Rồi thì giết này Rồi thì vứt xuống, vứt xác xuống vực sâu Vizona Thì cô người yêu của Lorca cũng chưa từng một lần lên xe hoa Hay là tiếng guitar xanh lá Tiếng guitar của màu hy vọng tiếng guitar của màu cỏ gì ạ của hình ảnh một cái loài sinh vật mà tồn tại ở khắp mọi nơi trên thế gian này đúng không nào thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là gì nhỉ chúng ta cũng thấy một cái màu tràm là màu thể hiện cho cái sự bền bỉ cần cù chịu thương chịu khó của những con người Việt Bắc. Thế nhưng mà cũng là màu thể hiện cho nghĩa tình, được không ạ? Rồi, để rồi cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Vừa rồi thì chị cũng đã từng nói với các bạn rằng là cái giây phút trong một cái vòng xoay của gặp gỡ và chia ly ấy thì bao giờ cũng là những cái xúc cảm vô cùng bồi hồi và xúc động đúng không ạ? Cầm tay, có lẽ cái cầm tay bây giờ chính là cái hành động phù hợp nhất để thể hiện cho những tình cảm được trao gửi từ người miền xuôi và người miền ngược. Tất cả những lời nói bây giờ dường như trở nên vô nghĩa lý, Họ có quá nhiều điều để nói với nhau Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cho phải Và cũng bởi vì họ quá nghẹn ngào Thế nên không thể thốt ra được bất cứ một câu gì Chỉ có thể dùng cái, cái gì ạ? Chỉ có thể dùng hành động cầm tay Để trao đi cái tình yêu thương của người miền xuôi với người miền ngược và ngược lại Ở trong bài thơ đồng chí của nhà thơ chính hữu Các bạn cũng đã từng thấy hình ảnh cái cầm tay xuất hiện đúng không ạ? Áo anh rách vai quần tôi có vài mảnh vá Miệng cười bút giá chân không dày Thương nhau tay nắm lấy bàn tay Hành động cầm tay chính là một cái hành động Mà trao đi cái hơi ấm Trao đi tình yêu thương Mặc dù chỉ là một hành động rất giản đơn thôi Thì ở trong đây hình ảnh cầm tay này Cũng đã được nhà thơ tố hữu sử dụng Rất phù hợp, rất đắc địa ở trong câu thơ này Để cho người đọc có thể cảm nhận được tình cảm của người miền xuôi Và người miền ngược dành cho nhau Ở trong cái hình ảnh, trong cái cuộc chia chia ly giữa người đi và kẻ ở này, được không ạ? Các bạn thân mến, đó là bốn câu thơ đầu tiên trong trích đoạn Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết trong một thi phẩm của mình bài thơ tiếng hát con tàu. Nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ Nơi nó qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn và thực sự, đối với những người cán bộ Việt Bắc khi rời khỏi nơi đây để về tiếp quản Hà Nội, thì mảnh đất Việt Bắc và con người Việt Bắc đã thực sự hóa tâm hồn ở trong chính trái tim của họ để họ mang theo niềm tin ấy trở về Hà Nội và có thể làm những điều tiếp tục làm những điều tốt đẹp hơn nữa dành cho nhân dân Việt Bắc nói riêng và toàn thể đất nhân dân Việt Nam nói chung được không ạ? Và chúng ta có 8 câu thơ đầu là tiếng lòng của người ở lại và lời đáp trả của người ra đi nhá. Các bạn ơi, ok không nào? Rồi, các bạn thân mến, đó là 8 câu thơ đầu tiên và thông tin về nhà thơ Tố Hữu mà chị Yên vừa cung cấp cho các bạn. Các bạn có hiểu được những gì mà chị vừa chia sẻ với các bạn không ạ? Nào, các bạn có có kịp ghi nhớ những gì mà chị vừa chia sẻ cho các em không? Các bạn có kịp ghi nhớ những gì mà chị vừa chia sẻ với các em không nào? Các bạn nhỉ, có kịp ghi nhớ không? Các bạn có kịp ghi nhớ không ạ? <laughs> hãy à, hãy à, thông cảm cho chị nhá bởi vì chị cũng đã bộc bạch với các em rồi là chị có hai cái thói quen thói quen thứ nhất là đọc rất là nhanh nói rất là nhanh đọc thì không nhanh nhưng nói rất là nhanh cái thứ hai ấy là chị thường là không để ý đến cái phần comment lắm bởi vì chị đang kiểu say sưa với cái phần giảng của mình ấy nên là thường là chị sẽ không tập trung cho cái việc đọc comment nên bây giờ nếu như có những cái câu hỏi gì thì các bạn có thể để lại ở đây và chị sẽ dành thời gian ở phần cuối như thế này để giải đáp cho các bạn nhá được không nào các bạn có muốn hỏi thêm gì chị không ạ? À, chị đã nói với các bạn rồi là đầu tháng 11 chị sẽ có một cái khóa về luyện viết nghị luận văn học Và nếu như các bạn muốn tham gia khóa học này thì các em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để tìm thêm thông tin nha Được không nào? Ok chưa ạ? Các bạn có câu hỏi gì muốn đặt ra cho chị không ạ? Chị sẽ cho các bạn à, thêm một vài phút nữa nhá để giải đáp những cái thắc mắc của các bạn Được không nào? Ngày mai ngày kia ngày mai hoặc là ngày kia chị sẽ cho các bạn xem một cái món quà vô cùng bất ngờ và chị nghĩ là các em sẽ rất tò mò về nó đấy nên là cùng hồi hộp chờ đợi và hãy nhớ là ra vào fanpage học văn chị hiên thường xuyên để có thể xem được những phần phát trực tiếp của chị nhá được không ạ à? các em ơi các bạn có câu hỏi gì không nhở các bạn có câu hỏi gì không ạ à? Nếu mà các bạn không có câu hỏi gì về phần chị vừa giảng nữa Thì chị sẽ dừng phần phát trực tiếp tại đây đây nhá <laughs> Các bạn có câu hỏi gì không? Mấy đứa Có câu hỏi gì không nhở? Nào, có câu hỏi gì không? Có câu hỏi gì không? Hiện tại là vẫn chưa nhìn thấy câu hỏi gì cả. <laughs> hiện tại là nhìn thấy vẫn chưa hiểu câu hỏi, chưa thấy câu hỏi gì cả. Có lẽ là không đến thời điểm hiện tại là không băn khoăn gì hay sao ấy. À dạ. <laughs> Nào. Vẫn thấy tác nhau vào thôi chứ chưa thấy gì cả. Nào. Có câu hỏi gì không nhỉ? À sổ tay có bán không? Có em ạ, à. em có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để tìm hiểu thông tin về cuốn sổ tay này nhá. Lịch phát của chị như thế nào? Hiện tại là tuần này, hôm nào chị cũng sẽ phát nhá. Được không ạ? À? Cách giới thiệu tác giả hay ạ, à. xem lại cái phần chị vừa hướng dẫn nhá, các em nên học từ khóa. Sau đó thì các bạn sẽ uh, diễn đạt nó lại thành một đoạn văn thì đây là một cách rất là hiệu quả khi chúng ta học thông tin về tác giả đấy nhá. Và nếu như học về từ khóa thì các em nên chia thành hai cái mảng chính. Một là các em tìm hiểu về cuộc đời và hai là tìm hiểu trọng tâm về sự nghiệp văn học, sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ ấy nhá. Em nhá, đấy là câu trả lời dành cho em nhá. Được không nào? Mình cũng có thể tự thiết lập một cái bảng về tác giả và mình nhìn vào đấy mình sẽ dễ học hơn. Hệ thống lại được như thế thì cũng sẽ dễ học hơn rất là nhiều đấy nhá. Phong cách sáng tác của nhà thơ Tố Hữu là như thế nào ạ? Chị đã nói rồi ạ, gói, gói gọn lại ở trong một cái cụm từ đó chính là chữ tình chính trị. Viết về những vấn đề, những sự kiện vô cùng trọng đại của tổ của quốc gia dân tộc nhưng lại bằng một giọng thơ thủ thỉ tâm tình được không ạ? Mấy giờ chị like, chị thì lại không có giờ cố định thế nên là lúc nào mà có thời gian cái là chị phát với các bạn luôn, ngay và luôn em ạ nhá Thế nên mới hãy để chuông để theo dõi fanpage học văn chị Hiên Có thông báo là chúng mình vào luôn Chị có dạy văn 10 không? Chị đang có lớp văn 10 nha Thiện Trần ơi em có thể nhắn tin về fanpage để được tư vấn thêm nhá Được không nào? Nào các bạn ơi còn câu hỏi gì nữa không nhở? Còn câu hỏi gì nữa không? Ừ, vậy là ngày hôm nay thì chị đã chia sẻ xong cùng với các bạn về một cái về một cái đoạn nhỏ ở trong trích đoạn Việt Bắc trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Tố Hữu rồi. Thêm vào đấy là những thông tin về văn bản này cũng như là thông tin về tác giả Tố Hữu nữa. Chị rất là hy vọng là phần phát trực tiếp này đã mang lại những cái thông tin bổ ích cho các bạn. Chị hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát trực tiếp tiếp theo và đừng quên là Ờ, và đừng quên là hãy tìm hiểu thêm thông tin về khóa cốt nhá khóa này chúng mình sẽ được tặng một bộ tài liệu vô cùng xịn sò luôn đây các bạn ạ bộ tài liệu đó là gì thì các bạn có thể nhắn tin để tìm hiểu nha ok chưa nào còn bây giờ thì cho chị gửi lời chào tới tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại bye bye